thầy chào cô thầy và các bạn Minh Thư nha hôm nay à, cả nhà xin giới thiệu nha Minh Thư giới à, thiệu một món à, đặc sản đây cũng là đặc sản của biển đó là mực nang nha à, ba con mực này một ký mấy nha gần 2 ký luôn cả nhà Ồ, rất là ngon chúng ta đây hấp đi và chúng ta sẽ cho ừ. ít sốt cà chua lên và sốt ghi mai đen ờ, rất là ngon sốt cà chua ừ. và sốt ghi ờ, à, để gần lại cho mọi người coi nhé mọi dạ. người rất là ngon và thú vị nha cả nhà này rồi chúng ta sẽ có một món thứ hai là bà nội bà hầm oh wow món ủ hoa à, ủ hoa hầm nha ủ hoa dầu thịt hầm đó cả nhà rất là tuyệt cú mẹ ồ oh, ngon lắm <laughs> ủ hoa dầu thịt nha oh. để gần lại cho mọi người Thì, coi chúng ta ăn với rau à, các loại rau à, dạ yeah và các loại à, rau đủ thứ và cà các loại ha ừ. ừ. rồi không để lâu nữa chúng ta lấy muỗng lên thôi và dạ, chúng ta sẽ ăn nha xin mời nha rồi rồi làm đi làm đi xin mời nghe chúng ta ăn thôi ừ. ăn thôi ừ. ăn thôi ừ. ăn thôi ừ. Mmm, quá tuyệt vời. Mời cả nhà ta sẽ không quên những cái món nước ừ, nước mắm dạ. nha thẳng thắn siêu cài nha wow rất là ngon ừ. tuyệt vời uhm, quá quá tuyệt tuyệt đỉnh đấy cả nhà ngon ừ. ơi là ngon ừ. cả nhà ăn nào ừ cả nhà ăn thôi ờ, chúng ta ăn mực thôi sức mực ăn đi sức mực này kêu rồi cho sức mực ăn rồi uhm, này muỗng tự muỗng xúc thư tự xúc đi. con nào thích con đó thích miếng đó ừ. cho một miếng luôn cho nó đã uhm. Ừ. Ừ. hết cái nồi xúc đó mắm cái nồi ừ. Ừ. đúng rồi ừ. nó ăn liền nó ngon ừ. Chén ăn. Ừ. Mà tuyệt. ライチャンうん、うん、なう nhà sức khỏe nha tình hình mới dịch bệnh cũng đã ổn rồi cả nhà nên là nhà Minh thương rất là mừng nha ăn mực ừ. chứ không ăn mực cảm ơn sắp tới thư thì đến trường nha ừ. ăn mới đã được. ừ cắn ừ, con mắt ngon ừ. cắn mạnh vô ừ. Ừ. ừ. cắn luôn hết luôn nhanh luôn ừ. ngon ờ, cực kỳ ừ. ừ. Ừ. rất là tuyệt từ cắn nước mắm rồi từ múc nước mắm được múc chén nào cũng múc ừ. người sức khỏe nha mùa dịch đã ổn rồi rồi chúc mọi người cố gắng đi tiêm vaccine nha với là phòng chống dịch phải tốt ha đừng quên 5 k nha bớt dịch như chúng ta phải um, phòng tránh là điều túi nhất nha ừ. Nó da mà nó ừ. mềm ừ. nó, nó dễ chịu lắm mà Thôi để giãn cả rồi quá tuyệt vời ừ, nội thì sẽ ăn thử trái á nguyên trái luôn xúc trắng vô ừ. ăn trái ừ, luôn thoải mái chơi thoải mái rồi ừ. Rồi. ai chơi thì cứ chơi xin mời nha mọi người mời mềm mềm chưa ha cắn luôn không có bứt ừ. cắn ừ, cắn cắn nha ừ. không có bứt nha ừ. nó sao kệ nó bứt không ra ừ. cắn cắn luôn không có bứt nhờ ừ. cắn cơ cắn không có cắn không có bất vậy cắn luôn cắn ngang gì đó ừ. Ừ, đã quá ừ, sắn một miếng qua cả nhà ừ, không cần gặp được rồi được rồi à, thấy miếng qua ngon quá nhà wow quá tuyệt của mèo luôn nha à. 이제 자, 그래요. chính là món mật hấp ừ. ừ. anh mời cả nhà wow rất là ngon mật ừ. tàu <clears throat> cơm rất ngon Vâng, cảm ơn cả nhà đã quan tâm yêu thương nha, theo dõi đầu chương trình đến giờ. À, yêu thước à, yêu thích thước phim à, ban đầu đến giờ thì xin cho một lượt chia sẻ và comment viết xuống bên dưới. Minh Thư cùng ekip sẽ trả lời và nhận những góp ý tốt nhất à, về để điều chỉnh lại cho càng ngày càng phù hợp hơn và phong phú hơn nha. À, cảm ơn cả nhà và chia sẻ cho một lượt và đăng ký cho một lần. Nếu đăng ký thành công thì chúng ta sẽ nhận được video clip hàng ngày hoàn toàn miễn phí ừ, còn bây giờ ekip và Minh Thư xin kính chào và hẹn gặp lại bye bye bye bye bye bye, bye, bye nha